mình cùng chuyển sang bài 3 tính 18 yến cộng 26 yến đơn vị đều là yến và yến đúng không ạ mình sẽ lấy 18 cộng 26 8 cộng 6 bằng 4 14 viết 4 nhớ 1 2 cộng 1 cộng 2 bằng 3 nhớ cộng thêm 1 bằng 4 vậy đáp án của mình là 44 yến tương tự ở đây đơn vị đều là tạ và tạ với nhau Vậy thì mình sẽ có 648 trừ 15 Mình lấy 8 trừ 5 được 3 4 trừ 7 mình lấy 14 trừ 7 được 7 Viết 7 nhớ 1 6 trừ 0 còn 6 nhớ trừ thêm 1 còn 5 Vậy mình được 573 tạ Được chưa Tiếp tục mình chuyển sang phép nhân Ở đây đơn vị là tạ nhân với một số lượng thì đơn vị vẫn giữ nguyên mình chỉ lấy 135 nhân 4 5 nhân 4 bằng 20 viết 0 nhớ 2 4 nhân 3 bằng 12 nhớ thêm 2 bằng 14 viết 4 nhớ 1 4 nhân 1 bằng 4 nhớ cộng 1 bằng 5 540 ta và phép tính cuối cùng 512 tấn chia 8 đơn vị tấn mình giữ nguyên mình lấy 5 không chia được 8 mình lấy cả 5 mốt 5 mốt chia cho 8 bằng 7 bằng 6 chứ 6 x 8 48 51 2 chia 8 mình đặt chia 8 bằng 6 4 8 bằng 3 hạ 2 4 64 tấn 64 tấn Vậy là mình đã xong bài đầu tiên là bài tính và tiếp tục sang bài thứ tư mình cùng đọc đề bài thứ tư nhé một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn 3 tấn muối chuyến sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối chuyến đầu tiên nói về tấn nhưng câu hỏi lại nói về tạ vậy mình cùng làm một phép tính đó là đổi 3 tấn sang bao nhiêu tạ muối mình sẽ đổi sang thử nhé